Xin chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã đến với kênh Thông tin Trạch Quan. Và ngày hôm nay mình à, xin à, đọc cho mọi người một cái thông báo rất là nóng hổi, một cái tin mà à, mọi người rất mong đợi trong thời gian gần đây. Về việc tạm ứng khoản hỗ trợ đợt 2 của chính phủ cho người lao động đăng ký. Đó thì cái nội dung nó như sau. Ban giám đốc công ty gửi đến người lao động thuộc VT, VT2, VT3, Sao Khuê, MV, Jin Hưng, TMTC, Mỹ Tho Căn cứ vào quyết định số 23-2021 QDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, căn cứ vào kết quả khảo sát người lao động, đồng ý nhận tạm ứng gói hỗ trợ đợt 2 từ Chính phủ, căn cứ vào sự đồng thuận giữa Ban Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn. Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động, cũng như ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Hiểu và thông cảm được những khó khăn của người lao động, Ban Giám đốc và Ban chấp hành công đoàn góp phần hỗ trợ người lao động trong việc hoàn thiện hồ sơ và kết hợp chặt chẽ với chính quyền để người lao động có thể nhận được khoản hỗ trợ đợt 2 từ chính phủ đúng thời hạn. Tuy nhiên, do thời gian duyệt hồ sơ từ cơ quan có thẩm quyền có phần chậm hơn so với kế hoạch dự kiến. Để ổn định nhu cầu sinh hoạt căn bản, Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn quyết định chi tạm ứng gói hỗ trợ đợt 2 từ chính phủ cho người lao động thuộc đối tượng được hưởng gói hỗ trợ đợt 2 từ chính phủ. Người lao động đồng ý tạm ứng và đồng ý khấu trừ lương vào các tháng lương tiếp theo. Kế hoạch thanh toán cụ thể như sau. Tức là công ty ứng cho mọi người cái khoản gói hỗ trợ của đợt 2 đó trước. Sau công ty sẽ trừ vào lương còn khi nào nhà nước trả cho các bạn thì cái đó là việc của nhà nước, còn công ty cho ứng trước và công ty trừ vào lương của mọi người trong những tháng tiếp theo nhé. Chứ công ty không lấy tiền của nhà nước mà công ty trừ vào lương của mình, còn nhà nước trả cho các bạn thì đó là việc của các bạn với nhà nước, công ty không liên quan. À. Kế hoạch thanh toán cụ thể như sau. Phạm vi áp dụng công ty VT, VT2, VT3, Sao Khuê, MV, Diên Hưng, TMTC, Mỹ Tho. Đấy, những đối tượng, những những phạm vi áp dụng là những chi nhánh đó nhé. Đối tượng áp dụng, người lao động đồng ý tạm ứng căn cứ qua kết quả khảo sát. Mức tạm ứng và kế hoạch tạm ứng. Mức tạm ứng là 1 triệu 855 ngàn đồng trên một người. Ngày tạm ứng là thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2021. Hình thức tạm ứng chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Kế hoạch khấu trừ, công ty sẽ khấu trừ tạm ứng này vào hai kỳ lương theo kế hoạch như sau. VT, VT2, VT3 Sao Khuê, MV là lương tháng 11 thì năm 2021 trừ 927 ngàn lương tháng 12 trừ 927 ngàn 500 đồng Đó. Mỹ Tho thì trừ vào lương tháng 12 và lương tháng 1 năm 2022 còn Jin Hưng TMTC thì sẽ trừ vào lương tháng 11 năm 2022 và trừ vào lương tháng 2 năm 2022 rồi người lao động đồng ý tạm ứng và đồng ý khấu trừ lương vào các tháng lương tiếp theo sẽ đăng ký qua mã vạch QR code hoặc đường link bên dưới. Trường hợp người lao động không quẹt được mã QR thì có thể đăng ký trực tiếp với quản lý. Đấy là cách đăng ký nhé mọi người. Thời gian đăng ký trong vòng 3 ngày kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 10 năm 2021. Đường link đăng ký. Đây, thì cái đường link đăng ký mình để ở dưới phần mô tả. Mọi người nhấp vào cái mũi tên hiện ra cái phần mô tả ở dưới thì nó có cái link đăng ký nhé Mọi người nhấp vào cái link đăng ký đó thì nó sẽ dẫn cho mọi người đến một cái trang web để mọi người đăng ký thì mình sẽ tiến hành làm cho mọi người xem nhé đây đây là mộc của ban giám đốc này ban hành công đoàn còn ai ai có thể à, có máy ảnh thì mọi người quẹt cái mã này vào zalo quẹt cái mã qr này này đó thì mọi người tiến hành đăng ký và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đăng ký luôn cho mọi người thấy này và đăng ký như thế nào này đây mình sẽ đăng ký luôn nhá đây đó mọi người nhắc vào cái link ở dưới phần mô tả thì nó sẽ là nó sẽ ra cái này thỏa thuận ứng tiền lương từ công ty cho gói hỗ trợ từ chính phủ đợt 2 này đó về mình làm luôn cho mọi người nhé. Mình chọn khoa làm việc này. Ví dụ mình làm ở VT hay VT2 hay VT3 sau khuê thì đây là những cái chi nhánh. Mình nhấp vào đây. Mình làm VT, mình nhấp vào đây. Còn ai làm Jin Hưng thì nhấp vào cái bên dưới này, thứ hai này, ai làm Mỹ Tho nhấp vào thứ ba này, hoặc TMTC thì nhấp vào thứ hai này. Được chưa? Vui lòng chọn công ty hoặc chi nhánh. Rồi mình gọn VT nhé mình bấm tiếp này. VT2, VT3 anh chị có đồng ý ứng tiền từ công ty đó họ hỏi này thì mình bấm vào là đồng ý ha. anh chị chọn khoa đang làm việc này tiếp theo là mình chọn đồng ý rồi mình chọn khoa làm việc nhé bấm vào cái này nó xuống khoa này mọi người lướt lên ai ở khoa nào thì lướt lên bấm khoa đó thôi còn ai không biết làm thì chúng ta có thể đăng ký trực tiếp với quản lý của mình cũng được nhé cho nó gọn đấy mình mình ờ, VD PCC 3P thì mình nhấp vào PCC 3P đấy rồi mình bấm đồng ý rồi mình bấm tiếp đấy tiếp theo thì nó sẽ ra cái giao diện chúng ta bấm vào thông tin cá nhân này số thẻ nhân viên của anh chị mọi người nhớ nhập đúng nha mình là một hai một một một chín chín năm mọi nhớ thông tin này phải đúng đấy không đúng là nó không đăng ký vào được hệ thống đâu họ và tên nhân viên này gõ in hoa không dấu mọi người nhớ gõ in hoa không dấu nha cái này là hệ thống làm việc cho nên chúng ta phải có đúng đó mình gõ cho mình này số chứng minh nhân dân này đó mọi người nhìn cho mình này đó số điện thoại này nhập vào đấy rồi mọi người bấm tiếp theo vui lòng kiểm tra kỹ thông tin đăng ký trước khi sử dụng và không đăng ký nhiều lần mọi người nhớ đập nhập đúng thông tin nhé rồi bấm gửi đi đó là bạn đã đăng ký thành công rồi đó đã thành công đã ghi nhận thông tin của các bạn này đó. còn mình muốn chỉnh sửa câu trả lời thì mình bấm vào chữ chỉnh sửa câu trả lời hoặc mình muốn phản hồi khác mình muốn thắc mắc khác thì mình bấm vào phản hồi khác thì nó sẽ ra giao diện cảm ơn mọi người nhé hy vọng là thông tin của mình sẽ hữu ích cho tất cả mọi người có gạch đá gì thì mọi người cứ ném vào đây nhé mình nghèo mà từ bữa trước đến giờ kêu gọi mọi người chưa có ai ờ, quăng cho mình ít gạch đá nào để xây nhà cả chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe xin cảm ơn